Quang Hà xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Kính thưa quý vị, Tết đến xuân về, người người nhà nhà đều mong cầu sức khỏe, hạnh phúc, bình an, công việc được thăng tiến. Cho nên mọi người thường bồi, mọi người thường tô bồi thêm tâm, thêm đức, tạo các công đức phước báu đầu năm để mong đạt được sở nguyện. Trên tinh thần đó, hôm nay, ngày mùng 2 tháng 1 năm nhâm dần, nhân dịp đầu xuân năm mới, với tâm mong cầu hạnh phúc bình an cho gia đình, các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa đã sắm sửa vật thực trai nghi, thành kính dâng cúng dường chư tăng chùa Ba Vàng, những bậc tu hành đang thực hành các pháp khổ hạnh đầu đà tại nơi rừng núi, như thời Phật còn tại thế, làm phước điền tối thắng cho chư thiên và nhân loại. Giờ này, Quang Hà đã nhìn thấy hình bóng của sư phụ cùng tăng đoàn ôm bình bát đi khất thực trong khuôn viên bổn tự theo lời cầu thỉnh cúng dường của các Phật tử. Xin mời quý Phật tử và các bạn cùng hướng tâm theo dõi buổi lễ. Krishna. a palma. สองร้อยห้าสิบองค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอภิคุอุปสัมปทามารวมกัน โดยไม่ได้นัดหมายณเวลุวันยามบ่ายทรงแสดงโอวาท palma. cha cha ส่แ่ชาวลทั้งหลาย เพื่อเป้าหมาย พระอารหันต์พันสองร้อยห้าสิบองค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอพิคุอุปสัมปทามารวมกัน โดยไม่ได้นัดหมายณเวลุวันยามบ่ายทรงแสดงโอวาท Tua palma. สัตว์รวมใจ ิบองค์ผู้ทรงอภิญญารวนเป็นเอกิคุปุปสัมปทา มารวมกัน โดยไม่ได้นัดหมายณเวลุวันยามบ่ายทรงแสดง palma. สาแก่เราพระอรหันต์พันสองร้อยห้าสิบองค์ผู้ทรงอภิญญาล้วนเป็นเอพิคุอุปสัมปทา มารวมกัน โดยไม่ได้นัดหมายณเวลุวันยามาย Sông sẽ đem ô hoa theo ba tim mô sông mong đam thúc sầu nhà trao lông thăng lai cứ bao mai 家家。 con kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni đệ tử chúng con xin thay mặt cho các phật tử trong câu lạc bộ cúc vàng tập tu lục hòa xin được đầu thành đảnh lễ dâng lời tách bạch cúng dường sớt bát Chúng con kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa của chúng con hôm nay vô cùng hoan hỷ nhân dịp đầu xuân năm mới đã được Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng hứa khả và đã lạp thọ vật thực dâng cúng dường của chúng con. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa của chúng con là những người Phật tử đã chân thật tu hành, thực hành Pháp theo lời Đức Phật dạy trong bài kinh Thiết lập hạnh phúc. Trong bài kinh đó, Sư Phụ đã chỉ dạy, giảng lại lời của Đức Phật chúng con đã được học rằng nếu những người cư sĩ tại gia nào mà có đầy đủ tín đầy đủ thí. Chúng con tín đối với chư Phật là bậc toàn giác, tín đối với chánh pháp của Đức Phật là đưa chúng sinh đến diệt trừ các khổ, tín đối với chư Tăng. Chư Tăng là những bậc tu hành phạm hạnh. Nếu ai cúng dường cho chư Tăng tu hành phạm hạnh, thì phước lành sẽ trổ quả ngay trong đời này và nhiều đời sau Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa của chúng con đã được trải nghiệm phúc báo từ sự cúng dường thanh tịnh này. Hôm nay, đầu xuân năm mới, chúng con sắm sửa vật thực, tịnh tài, dâng lên cúng dường. Trên Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng, chúng con cũng chúc nguyện, nguyện mong Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng luôn luôn mạnh khỏe, trụ thế xa bà dài nâu để làm ruộng phước điền cho chúng con và cho chúng sinh, khiến cho thế gian này được hạnh phúc. Chính pháp của Phật được tuyên dương, làm cho tất cả chúng sinh trong toàn cầu này được ân hưởng công đức giác ngộ từ nơi chư Phật từ lơi chúng tăng chúng con cũng nguyện mong chúng con có được thật nhiều những đạo hữu trong năm châu bốn biển chúng con nguyện cho câu lạc bộ cúc vàng tập tu lục hòa của chúng con được phát triển hơn nữa để được nhiều người nương tựa vào tam bảo nương tựa vào chánh pháp của đức phật mà được hưởng hạnh phúc chúng con cũng nguyện mong cho toàn thể gia đình các phật tử được hạnh phúc mạnh khỏe, đầy đủ thuận duyên, phát triển kinh tế, phát triển ờ, công danh và đặc biệt là cùng được hóa giải oán kết, cùng nhau kết duyên pháp nữ tu hành đời này cho tới nhiều đời sau, cho tới ngày thành Phật và tất cả Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu lục hòa của chúng con trong năm nay sẽ tinh tấn tu hành cùng theo phát nguyện phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo chuyển tải phật pháp rộng khắp thế gian chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng về vô thượng bồ đề và hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh nguyện mong pháp giới chúng sinh đều được nương tựa tam bảo, thể nhập Phật Pháp. Nếu sống đời cư sĩ tại gia thì được hạnh phúc trong giáo pháp của Phật. Nếu chúng con đủ duyên đi xuất gia thì chúng con được tinh tấn tu hành, sớm đắc thành thánh quả. Chúng con cúng dường ít nhưng mong cầu nhiều bởi vì việc cúng dường của chúng con là cúng dường đúng pháp Chúng con cũng nhớ rằng khi xưa một cậu bé chỉ cúng dường một chút vào trong bình bát của Đức Phật, một chút vào trong bình bát của Chư Tăng mà kiếp sau cậu là được làm vua chính là Đức vua A Dục đã xây trụ đá ở ờ, rất nhiều trụ đá để đánh dấu các thánh tích của Đức Phật ở đất nước Ấn Độ cho đến thời nay ai ai đến chiêm ngưỡng cũng đều được chiêm ngưỡng thánh tích của Đức Phật là do chính công đức của cậu bé cúng dường sớt bát năm xưa. Cho nên chúng con cũng học đòi, nguyện mong rằng chúng con với tâm thành kính tín để sớt phần ờ, vật thực tuy nhỏ vào bình bát của quý Thầy vào bình bát phước cũng nguyện nhiều đời nhiều kiếp sau chúng con được hạnh phúc và được hộ trì cho tam bảo nguyện mong chính pháp của phật được lâu dài ở thế gian làm hạnh phúc cho số đông chúng con thành kính đảnh lễ tri ân trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng đã từ bi lạp thọ vật thực cúng dường đầu xuân của chúng con và chúng con cũng nguyện mong cho đại dịch covid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 lành thay các thí chủ biết cung kính cúng dường đến ba ngôi tam bảo phước báu ấy vô lượng sức khỏe và thọ mạng dung sắc và tài sản an vui và trí tuệ sẽ phát sinh đến người nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sâu trong ờ, tịch xuân năm mới, các Phật tử thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa, Chùa Ba Vàng, cùng bà con nhân dân Phật tử về đây du xuân lễ Phật, à, cầu phước lành, đã thành tâm ừ, phát nguyện, sớt bát cúng dường đến chúng tăng. Ờ, đây là một cái việc làm rất là quý báu, gọi là gieo trồng phước lành. Chư Tăng là ruộng phước báu ở trên thế gian này, là một trong ba ngôi báu trong tam bảo. Nếu ai đầy đủ lòng tín kính, ờ, thực hành những cái việc tốt đẹp đối với tam bảo như bố thí cúng dường thì chắc chắn mình sẽ được những cái quả phước lành trong đời này và nhiều kiếp về sau. Thế hôm nay các quý Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng thành tâm tổ chức buổi sớt bát cúng dường đầu năm đến chúng tăng tại chùa thì sư phụ à, rất là hoan hỷ thay mặt cho tất cả tăng ni hoan hỷ chứng minh và nạp thọ sự thành kính cúng dường này xin hồi hướng phước báo này sẽ phát sinh đến tất cả các quý phật tử cùng gia quyến và tất cả những ai hôm nay sớt bát những ai hôm nay cúng dường À, đến chúng tăng thì quả phước sẽ sớm được phát sinh. Tất cả những cái thiện nguyện của các quý Phật tử cũng sớm được trổ quả thành tựu. Đó là điều chư tăng hồi hướng đến cho tất cả các quý Phật tử. À, sư phụ cũng mong rằng các Phật tử chăm chỉ học Phật pháp. Ở à, đây là do từ học hiểu Phật pháp mà các quý Phật tử mới biết thực hành pháp và hộ trì cho chính pháp việc hộ trì chính pháp ngoại hộ này thuộc về bổn phận của người Phật tử tại gia. Chư Tăng thì dành thời gian để chuyên tâm tu hành, sớm vào thánh quả để làm dụng phước điền cho thế gian. Thì có như vậy, cả hai đều được lợi lạc và có như vậy thì chính Pháp của Phật mới được à, duy trì lâu dài ở thế gian để làm lợi ích cho cõi người, cõi trời và tất cả các cõi chúng sinh hôm nay Sư Phụ rất là hoan hỷ, tán thán, chúc nguyện phước lành sẽ phát sinh đến tất cả các quý Phật tử cùng gia quyến, tất cả những ai hôm nay có duyên cúng dường xuất bát đến chúng Tăng. Sa thu Sa thu Sa thu Kính thưa quý Phật tử và các bạn, chương trình sơ bát cúng dường chư tăng nhân dịp đầu xuân của câu lạc bộ quốc Vàng đã được thập phần viên mãn. Chư tăng lại tiếp tục trở về rừng thực hành pháp hạnh đầu đà để đi tìm mùa xuân bất diệt. Còn các Phật tử tiếp tục nỗ lực vun bồi trí đức phước báu để rồi sớm được hướng tới một mùa xuân giải thoát. Quang Hà cũng mong rằng từ nhân duyên sất bát cúng dường tăng chúng ngày hôm nay, mọi sở nguyện, sở cầu thiện lành của các Phật tử sẽ được thành tựu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 วันยม่ายทรงแสดงโอวาทปาติโมทรงมุ่งดับทุกโศกแด่ชาวโลกทั้งหลายเพื่อเป้าหมาย